Ok các anh chị Phần cuối cùng Phần này thì thì chỉ có một hai cái slide thôi nhưng mà thắng sẽ thắng sẽ trình diễn bằng con số trên bảng Excel để các anh chị nhìn thấy lãi suất kép nó kỳ diệu lắm các anh chị có biết là 64 ô cờ theo quy tắc xếp một hạt thấp ở ô đầu tiên hai hạt ở ô thứ hai mỗi ô tiếp theo thì gấp đôi ô liền kề trước đó các anh chị có biết là tổng số lượng thấp là bao nhiêu không nó là một con số khủng khiếp một con số khủng khiếp các anh chị không thể tưởng tượng được rồi thắng xin phép được hạ xuống để thắng uh, mở bảng Excel ra chúng ta bắt đầu làm việc với nhau bằng các con số nếu các anh chị không được thuyết phục thì khách hàng sẽ không không được thuyết phục cho nên thắng sẽ thuyết phục với các anh chị bằng các con số rồi chúng ta làm 64 ô cờ nhé ô số 1 tôi không phải không không không phải ghi nữa bởi vì cột bên cạnh nó đã có số rồi ô đầu tiên chúng ta xếp một hạt thấp đúng không ô thứ hai thì bằng ô liền trước nhân với 2. Và như vậy chúng ta kéo đến ô thứ 64. Tí nữa Thắng sẽ mở to ra cho anh chị xem. Khi chúng ta thấu hiểu bài toán bài toán xếp thóc này, các anh chị sẽ hình dung rõ hơn về cái IOP của chúng ta. rồi hẳn là cả thắng và các anh chị đều không đọc được con số này đúng không đều không đọc được con số này vì nó lớn quá rồi các anh chị chúng ta chúng ta phải làm 63 phép tính chúng ta phải làm 63 phép tính thì ra con số này nhưng thay vì làm 63 phép tính thì chúng ta cũng có thể làm bằng một phép tính thôi rồi chúng ta sẽ bằng 2 lũy thừa 64 trừ 1 nó cũng ra số như bên các anh chị thấy chưa thay vì chúng ta phải làm 63 dòng tính thì chúng ta dùng công thức 2 lũy thừa 64 trừ 1 chúng ta ra bằng này hạt thấp người ta giả định rằng mỗi một mét khối thấp mỗi một tấn thóc khoảng 15 triệu hạt thì chúng ta lấy tổng số thóc này tổng số thóc này chúng ta chia cho 15 triệu hạt 15 123 123 thì chúng ta ra 1.229 tỷ tấn thóc theo số liệu của Bộ Nông nghiệp năm 2019 nước ta được mùa, nước ta sản xuất được khoảng 51 triệu tấn thóc. Chúng ta sẽ thử tính xem là nếu được mùa thì Việt Nam phải được mùa như vậy bao nhiêu năm mới ra đủ số thóc xếp trên 64 ô cầu. Chúng ta lấy số này chia cho 51 triệu tấn một năm. Các anh chị thân mến, nước ta phải 24.113 năm được mùa như năm 2019 mới đủ số thấp xếp trên 64 ô cờ. Nhớ nhé, 24.113 năm được mùa như năm 2019 thì mới đủ số lượng thấp xếp trên 64 ô cờ. Dã man các anh chị. Rồi, ờ, đây là bài học đầu tiên về lãi suất kép. Các anh chị thấy các anh chị thấy giá trị sức mạnh khủng khiếp của nó không ạ? Ok. Cho phép thắng quay lại slide. Rồi. Về lãi suất kép thì nó đơn giản thôi. Đó là tiền gốc. Chúng ta đầu tư một khoảng thời gian nào đó, chẳng hạn là một năm. Rồi, nó sinh ra một khoản lãi sau đó tiền lãi này được gộp với cái gốc cũ để đầu tư cho kỳ tiếp theo tôi ví dụ một người đầu tư 100 triệu đồng với tỷ suất sinh lời 20% một năm như vậy sau một năm cả gốc lẫn lãi người này có 120 triệu đồng mang sang kỳ đầu tư mới đúng không ạ và giả sử vẫn là lợi lãi suất 20% hay là tỷ suất sinh lời 20% thì 120 triệu được gọi là gốc của kỳ mới sẽ sinh ra 24 triệu tiền lãi. Như vậy, 120 triệu tiền gốc của kỳ mới cộng với 24 triệu lãi của kỳ mới được chuyển thành gốc của kỳ kế tiếp là 144 triệu và giả sử vẫn là lợi nhuận 20% một năm thì nó sẽ là 28,8 triệu. Đây là đây là lãi kép hay là tỷ suất sinh lời kép tính trên khoản tiền đầu tư một lần duy nhất. Rồi. Công thức tính của nó như sau. Tự nó lên, lên nhiều lần lắm. SV các anh chị có thể chụp màn hình SVN tức là cái giá trị tương lai ở năm thứ N trong tương lai sẽ bằng giá trị hiện tại tức là PV nhân với mở ngoặc 1 cộng R lũy thừa N R tính chính là tỷ suất sinh lời và N tính chính là số phép nhân 63 phép nhân 2 đúng không các anh chị nhưng thay vì 63 phép nhân 2 thì chúng ta chỉ cần làm một phép tính đó là 2 lũy thừa 64 trừ 1 thì nó sẽ ra kết quả thì nó đã ra kết quả rồi thế thì đây chính là đây chính là cái phép tính lái phép đó đấy và các anh chị thử lấy số tiền 100 triệu khách hàng bỏ vào quỹ đầu tư của Daichi hợp đồng gọi là khách hàng đầu tư thêm đúng năm đầu tiên thôi xong là ba chục năm sau khách hàng không đầu tư thêm nữa chỉ duy trì quỹ cờ bạc giả định tỷ suất sinh lời bình quân là 15% một năm các anh chị nhân thử xem nó sẽ ra một số tiền bao nhiêu nhé thắng lại xin quay ra bảng excel bởi vì cái này rất quan trọng nếu chúng ta không nắm được cái này chúng ta không tư vấn được cho khách hàng và khách hàng sẽ không cảm giác được thuyết phục là sản phẩm an thịnh đầu tư nó hay nào chúng ta nhé 100 triệu giả sử khách hàng là anh anh Phạm Tú anh ấy tham gia một cái hợp đồng an thịnh đầu tư mấy tỷ ngoài cái phí cơ bản anh ấy đóng hàng năm ra thì năm đầu tiên anh ấy chỉ để dành ở đây 100 triệu thôi và những năm còn lại anh sẽ không đầu tư thêm nữa tôi giả sử là lợi nhuận là 15% một năm anh Tú năm nay bao tuổi anh Tú nhỉ à hội đền đô em bao nhiêu dạ 30 anh ơi 30 tròn anh để cho em 30 năm để 60 tuổi em có quỹ hưu trí nhá à anh dạ dạ à mà anh anh anh anh thắng cho hiện cái uh, bảng excel lên ạ hiện tại chưa thấy mọi người chưa thấy à anh chưa tải bảng excel lên rồi ok dạ, dạ dạ anh rồi lên chưa bố chưa à rồi bắt đầu có rồi ạ ừ. dạ. rồi anh giả sử là cái hợp đồng của tú số tiền bảo hiểm là bao nhiêu phí cơ bản phí bổ sung các thứ là bao nhiêu không quan tâm nhé và dạ. coi như là tú duy trì cái phí cơ bản đấy suốt trong suốt cái khoảng thời gian này được không tú dạ nhưng giả sử năm nay tú ký hợp đồng tú đầu tư vào cái phần đầu tư bổ phân bổ vào cái cái quỹ đầu tư là 100 triệu dạ mà thắng giả định là quỹ đó phân bổ vào quỹ tăng trưởng và được hưởng tỷ suất sinh lời trong suốt giai đoạn là 15% mỗi năm được không Tú? Dạ ok anh. Ờ, như vậy ở cuối năm 60 tuổi tôi có 6 tỷ 6. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy kết quả chưa? Dạ. Đây, đây là giả định bạn Tú đầu tư khoản đấy có đúng một lần của kỳ đầu tiên thôi đúng không nào của kỳ của cái năm đầu tiên những năm sau tú không đầu tư thêm ở vào vào vào vào hợp đồng nữa mà tú chỉ duy trì phí cơ bản với tỷ suất sinh lời 15% thì tú có thêm 6 tỷ 6 để gộp vào cái giá trị tài khoản hợp đồng cơ bản đúng không tú hình dung ra chưa ạ rồi, đây là cái đầu tư một lần. Thắng xin phép được quay trở lại slide. Trong trường hợp khác, giả sử giả sử anh Phạm Tú, anh ấy ờ, có thu nhập đều đặn từ rất là nhiều khoản khác nhau. Ngoài cái duy trì phí cơ bản thì anh ấy vẫn đều đặn đóng thêm thì chúng ta sẽ bàn đến cái cái tỷ suất sinh lời kép tỷ suất sinh lời kép uh, của của dòng tiền đều dòng tiền đều còn nếu dòng tiền không đều thì nó sẽ ở một bài khác thắng sẽ chia sẻ thêm dòng tiền đều là hàng năm năm nào cũng như năm nào khách hàng đều top up cái số tiền bằng nhau thì chúng ta có một cái công thức thống tính thống nhất còn ví dụ năm nay anh Tú top up 100 triệu nhưng sang năm anh Tú top up chỉ được 30 triệu xong sang năm nữa anh Tú lại trúng quả gì đấy anh Tú ờ, top up vào trăm rưỡi thì nó là dòng tiền không đều chúng ta sẽ tính theo cách khác được không ạ ở đây Thắng sẽ chia sẻ với các anh chị về dòng tiền đề giả sử như vậy rồi đây là lãi kép hay là tỷ suất sinh lời kép trên dòng tiền đều. Năm đầu tiên, số tiền đầu tư của chúng ta là 100 triệu. Thắng cũng giả định là tỷ suất sinh lời là 20%. Như vậy là chúng ta sẽ có 120 là tiền vốn của sang năm, của kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, vì vì vì đây là dòng tiền đều năm nào cái người này cũng top up vào là 100 triệu như vậy là 120 của kỳ trước mang sang gốc vốn mang sang cộng với một khoản đầu tư thêm 100 nữa như vậy là vốn gốc của năm kỳ thứ hai có 220 rồi và tỷ suất sinh lời vẫn là 20% tương tự 220 triệu gốc cộng với 44 triệu vốn tháng làm tròn đấy nhá vì nó lẻ số à, gộp vào thành 260 xin lỗi thành 264 và 264 mang sang kỳ mới và vì khách hàng vẫn lại top up thêm 100 triệu nữa tức là năm nào cũng thêm 100 triệu mà thì ở năm thứ ba có 364 và lợi nhuận ở năm thứ ba là 72,9 triệu thì đây là công thức tính giá trị tương lai của một chuỗi tiền bằng nhau N kỳ các anh chị có thể chụp màn hình hoặc tí nữa thắng sâu lại bây giờ thắng mới quay ra bảng Excel lúc nãy chia sẻ với các anh chị quay ra bảng Excel lúc nãy rồi lên Excel chưa Tú ơi dạ chưa đâu anh ạ rồi lên, lên rồi anh để ờ, để ok chắc nó bị delay mất mấy giây dạ nó bị delay rồi, vừa nãy là vừa nãy là tú đầu tư có duy nhất một lần thôi đúng không dạ rồi cái ô màu vàng vừa nãy tú đầu tư duy nhất một lần bây giờ thắng à, đổi một cái màu khác đi là tú đầu tư nhiều lần tức là trong suốt 30 năm đấy năm nào tú cũng dành 100 triệu top up vào top up vào cái hợp đồng của mình chúng ta quên đi cái phí cơ bản nhé phí cơ bản nó đủ nuôi hợp đồng mà đây chỉ là top up thôi và phân bổ vào quỹ là 100 triệu 100 và giả định tỷ suất sinh lời đều hàng năm là 15%. Được chưa nào? này đúng không và có 3 tỷ mà lại ra được nhiều tiền thế thì bây giờ thắng sẽ làm một phép tính như thế này nữa làm trên Excel để các anh chị nhìn thấy thắng sẽ làm 30 năm thay vì là phải làm 30 phép tính thì chúng ta rút gọn lại bằng một phép tính thôi toán học mà 30 30 năm của anh Tú đây mỗi năm là 100 triệu à làm cái đầu tiên đã cái này chỉ có 100 triệu đầu tiên thôi rồi tỷ suất sinh lời 20 15% một năm thì chúng ta sẽ lấy 100 triệu đúng không nhân với 115% đúng không anh chị rồi năm tiếp theo thì lấy số tiền trên nhân tiếp với 115% đúng không anh Tú kiểm chứng cho phép Excel của thắng có đúng không thôi Rồi, đến năm 30 ta vẫn bằng 6 tỷ 6 như con số trên là ok, là coi như thắng đã làm đúng. Dạ. Không ờ, không bịp các anh chị. <laughs> đúng không 6 tỷ 6 121 177 196 đây 6 dạ. tỷ 6 121 177 196 thay vì là chúng ta phải làm 30 phép tính thì chúng ta chỉ dùng công thức dùng phương trình làm một phép tính là ra đúng không ạ rồi trường hợp thứ hai cũng 30 năm như thế này thôi thắng xóa cái này đi nhá kiểm chứng là đúng rồi anh tú và các đồng nghiệp đúng không dạ. kiểm chứng là ok bây giờ thắng bỏ nó đi Bây giờ anh Tú đóng đều đặn Anh Tú top up đều đặn phân bổ vào quỹ đầu tư đều đặn 100 triệu một năm Như vậy là 30 năm là 3 tỷ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tính này Năm đầu tiên thì mới có 100 triệu đúng không? Chúng ta nhân với 115% Ok nhưng mà năm thứ hai thì anh Tú lại top up thêm 100 triệu vì vậy ta phải lấy cái 100 triệu mới đúng không của năm 2 cộng với cái giá trị nó đã có trong tài khoản đúng không? Nhân với 115%. Ok, và chúng ta kéo xuống. Nếu nó bằng 49 tỷ 995 triệu này thì coi như là thắng đúng, còn nếu không thì thắng xin phép thắng ao. Nhưng mà không ao được đâu. Không được ao. Rồi ok các anh chị, không sai một xu nhá như vậy là công thức toán học là đúng đúng không các anh chị nè 49 995 691 834 49 995 691 834 có sai không ạ? Không sai. Ok. Như vậy là công thức chuẩn đúng không? Khi các anh chị biết bấm cái này các anh chị đi tư vấn những con số này thuyết phục khách hàng cực kỳ luôn. Chúng ta chưa nhất thiết phải phụ thuộc vào bảng minh họa bởi vì bảng minh họa khi chúng ta chạy in ra cái PDF nó đã sai so với thực tế rồi bảng minh họa nó chỉ có mang giá trị là thủ tục hành chính để ký hợp đồng thôi chứ còn nó sai so với thực tế rồi các anh chị nhé ok các anh chị bây giờ anh Tú đang ở tuổi 60 đây là tuổi 60 của anh Tú ơi hợp đồng thì đến năm 99 tuổi thế thì tú muốn tú muốn nhận lương hưu đến năm nào à, đến uh, năm 80 đến tuổi đi anh năm 99 được không đến năm 99 nguyên đi được không ok 99 được anh ạ à. dạ giả sử đến năm 60 tuổi tú không đóng phí vào hợp đồng các nữ bởi vì 60 tuổi là cần an nhàn hưu trí rồi đúng không tú ai yeah. Dạ. lại đi tiền đóng vào hợp đồng bảo hiểm nữa lúc này là là tiền ở cái quỹ đầu tư này là vẫn tiếp tục sinh lời và tú có quyền tú muốn rút bao nhiêu tiền lương hưu một năm tú ơi à, một tháng uh, ờ, 50 triệu đi anh năm ờ, uh, 600 triệu một năm làm tròn tỷ được làm tròn tỷ đi tỷ thì khó chia tú ạ dạ cho tú anh anh đồng ý uh, cho tú nhận là 100 triệu một tháng tức là 1 tỷ 2 một năm được không dạ dạ ok, okay anh ạ dạ. rồi đầu tiên giả sử số tiền này bạn tú không rút ra tiếp tục để ở quỹ đầu tư và với tỷ suất sinh lời lúc này cần an toàn hơn chúng ta chỉ cần nó là 12% một năm thôi. Vì Tú muốn nhận đến hết năm 99 tuổi cho nên chúng ta sẽ lũy thừa 39 đúng không? Dạ, yeah, 39. Bởi vì 49 tỷ này bây giờ nó trở thành số tiền đầu tư một lần, ấy, lãi kép của tiền đầu tư một lần vừa nãy Thắng hướng dẫn đúng không? mọi người đoán sẽ là bao nhiêu tiền tú đoán bừa một câu xem bao nhiêu tiền đoán đoán bừa thôi này, này lớn lắm anh <laughs> không đoán nổi lớn lắm thì đúng rồi nhưng là bao nhiêu đoán thử xem đọc nổi <laughs> không đọc nổi ok chắc là thế đấy hơn bốn nghìn tỷ mười ba phần trăm nhá à thắng để mười hai phần trăm thôi đấy nhá như vậy này tú bắt đầu này năm 60 tuổi nha tháng bắt đầu tiếp đây là năm 60 tú bắt đầu rút tiền 61 và kéo dài cho đến năm tú 99 tuổi 80 89 90 96 99 99 rồi ok 99 xếp tú năm đầu tiên tú nhận 1 tỷ 2 1 tỷ 2 nhưng mà bởi vì có lạm phát và nhu cầu chi tiêu của tú sẽ tăng thêm yeah. Dạ. bây giờ năm thứ hai tú sẽ nhận nhiều hơn năm trước 10 tức là năm trước là 1 tỷ 2 thì năm sau tú nhận là 13 chục nhân với một một không phần trăm đúng không nào và năm tiếp theo tú cũng nhận nhiều hơn năm liền trước 10 năm tiếp theo cũng vậy quý vị xem đến năm anh Tú nếu thọ đến 99 cái này quyết phải sống thọ thôi Tú ơi dạ quyết phải sống thọ thôi bởi vì còn đi du lịch nữa <laughs> bởi vì sướng lắm rồi các anh chị nhìn này 39 năm anh Tú nhận lương hưu 39 năm số tiền nhỏ thôi còn lại thừa kế mấy ngàn tỷ cho con cháu ba 39 năm anh Tú nhận có 531 tỷ tiền lương hưu thôi các anh chị nhé rồi không sở hữu hợp đồng an thịnh đầu tư đúng nghĩa không tư vấn cho khách hàng an thịnh đầu tư đó chính là lỗi của chúng ta nếu không sở hữu nó chúng ta không những có lỗi với mình còn có lỗi với những người thân những người phụ thuộc của chính mình các anh chị ạ các anh chị nhìn đấy đây là những con số nha ở đây có 30 30 cộng với 39 69 có 69 phép tính Thắng sẽ bấm cho các anh chị chỉ bằng một công thức nhưng hôm khác thắng sẽ hướng dẫn các anh chị hôm nay chúng ta chỉ cần đến đây thôi nếu không các anh chị sẽ bị dối và cuối cùng nó sẽ ra con số còn lại mà anh Tú thừa kế cho con cháu chúng ta đơn giản thôi lấy 4.153 này này trừ đi 531 này này thì anh vẫn còn hơn 3.000 tỷ anh thừa kế cho con cháu đây thắng mới chỉ giả định là từ năm 560 đến năm 599 tỷ suất sinh lời chỉ còn 12% chứ không còn 15 các anh chị thấy dã man chưa đó chính là lãi kép đây này cái bài toán ô tờ đây này đâu đó khoảng hồi lớp 7 chúng ta đã được học về lý thừa thì đâu đó chúng ta đã được biết đến bài toán ô tờ này rồi nhớ nhất 24.113 năm được mùa như năm 2019 mới đủ số thóc xếp trên 64 ô cờ các anh chị nhé như vậy bán thế nào cho đúng Tôi nhìn thấy slide chưa? Đang bị delay anh ạ Em vẫn đang thấy Excel Sau tốt xe Rồi cái xe lại slide lên chưa tú ơi slide lên chưa các anh chị ơi bạn gì nhỉ bạn ngô mạnh chiến mạnh chiến ơi thấy slide hiện lên chưa à, <laughs> mạng em bị lag hay sao ạ bây giờ em quay trở lại rồi rồi thấy slide rồi anh thắng ạ dạ ok các bạn Recording and progress. À, tuy nhiên, tuy nhiên, Thắng biết, bởi vì Thắng cũng đã từng được học, nào là học là để được mở cốt, học để được tái cấp cốt, nhiều lần rồi từ năm 2018 đến giờ là nhiều lần học tái cấp cốt rồi bởi vì đâu đó là 6 tháng lại khóa một lần thì à, thằng muốn lưu ý với các anh chị và các bạn đồng nghiệp thằng không nói thằng không nói là là sai hay đúng <clears throat> bởi vì các anh chị AT ấy, các anh chị giảng viên ấy, chuyên viên huấn luyện ấy, thì họ phải họ phải giảng theo giáo án và giáo án thì phải bám sát cái điều khoản của hợp đồng tuy nhiên ấy, đội ngũ nhà mình sau khi học xong ấy, thì có một điểm mà mọi người rất lo lắng mọi người rất lo lắng đó là việc chuyển quỹ thì thắng muốn chia sẻ với các anh chị như thế này ban đầu thắng cũng hiểu lầm về điều này nhưng sau này thì thì thắng phát hiện ra là là là là là mình không có đủ chuyên môn và không có đủ thời gian để làm việc đó đó là việc chuyển quỹ nếu chúng ta cứ bán quỹ đi chẳng hạn thế bán quỹ tăng trưởng với giá cao chuyển tiền về quỹ bảo toàn xong chờ lúc nào quỹ tăng trưởng xuống giá thì chúng ta lại mua vào xong lại bán ra với giá cao chuyển tiền về quỹ bảo toàn xong lại chờ nó xuống giá mua vào xong lại bán ra với giá cao một năm mà mua bán được nhiều lần như vậy thì nó tăng thêm cái tỷ suất sinh lời kép mà nó sẽ tạo ra một cái giá trị nó lớn hơn những con số mà thắng vừa tính cho các anh chị xem nó lớn hơn nhiều hơn khủng khiếp nhiều đến mức mà người có chuyên môn về tài chính người hiểu biết về toán học cũng phải giật mình nhưng điều đó không xảy ra các anh chị ạ vì sao vì thế này khi chúng ta điền cái phiếu PS16 để nộp cho CS ấy, thì chúng ta nộp trước 12 giờ trưa thứ tư như vậy á công ty quản lý quỹ chỉ có ít thời gian đầu giờ đầu giờ chiều để người ta tập hợp các đơn PS đấy trên toàn quốc và người ta bắt đầu tính toán là phải mua thêm cái gì bán đi cái gì loại bỏ cái gì gia tăng cái gì trong cái cấu phần danh mục đầu tư sau đó người ta chuyển qua ngân hàng giám sát và ngân hàng giám sát sẽ thực hiện lệnh mua bán đó và mọi thứ nó diễn ra từ buổi chiều hôm đấy cho đến trước 12 giờ trưa thứ tư tuần sau vậy thì xin hỏi các anh chị nếu chúng ta chúng ta đang ngồi ở bây giờ như thế này chúng ta có biết được là VN Index tức là là chỉ số vốn hóa thị trường ngày thứ tư tuần sau là bao nhiêu không biết ngay cho cả đến nhà đầu tư huyền thoại của hành tinh đó là Warren Buffett ông ấy còn nói rằng ngay đến cả tôi cũng không thể biết ngày mai chứng khoán sẽ tăng hay giảm đúng không trong khi chúng ta phần lớn thì đều không có chuyên môn về tài chính đều không có chuyên môn về phân tích chứng khoán phân tích tài chính và chúng ta điền phiếu lệnh vào trước 12 giờ trưa nay và kỳ vọng là đồng xu nó sẽ rơi sấp hoặc rơi nửa vào tuần sau vào những lần tương sau đây là điều không thể xảy ra cho nên nếu các anh chị được học bất kỳ một khóa nào các thầy là dạy theo giáo án và giáo án là bám sát điều khoản hợp đồng. Tôi không nói là các thầy đúng hay sai. Nhưng các anh chị nhớ, việc chuyển quỹ thường xuyên là bất khả thi với 99,99% chúng ta. Và chúng ta nếu như chỉ phục vụ 1, 2, 3 cái hợp đồng cá nhân không nói làm gì. Nhưng các anh chị toàn là những tư vấn giỏi, những tư vấn xuất sắc sở hữu nhiều hợp đồng trong quá khứ và sẽ còn vô cùng nhiều hợp đồng trong tương lai các anh chị mà mà mà quan tâm đến cái việc này các anh chị không có thời gian làm việc khác mà nó không đúng các anh chị hình dung không nó không đúng vì vậy hãy quên đi cái việc chuyển quỹ đừng lo lắng về cái việc phải canh thị trường để tìm hiểu lúc nào chuyển quỹ bạn cân ấy, bạn ấy có một ý tưởng rất hay nhưng cái ý tưởng này phải dành cho khách nhiều tiền đó là bạn ấy gọi là bạn ấy bạn ấy sử dụng gọi là cụm từ là vùng đáy thì thắng có góp ý với bạn ấy là không nên dùng từ vùng đáy bởi vì nếu em mà mà tư vấn cho khách hàng mua được đúng vùng đáy thì có lẽ ông Warren Buffett sẽ phải bay từ Oklahoma từ Mỹ sang bái em sư làm sư phụ bởi vì bản thân ông ông ấy cũng không bao giờ biết mua đúng đáy và bán đúng đỉnh đúng không nào thế thì đã sửa lại thành là mua ở vùng giá thấp thế thì nếu như mà các anh chị tư vấn cho khách hàng ấy là khi mà thị trường nó biến động chẳng hạn như dịp vừa rồi một hai ngày nó mất gần 100 điểm gần 100 điểm tức là mấy phần trăm mấy phần trăm VN Index thì khuyến khích khách hàng đóng thêm tiền vào đóng thêm tiền vào việc này nó giống như thế này tú ơi giả sử nhà anh với nhà em là hai hàng xóm có hai cái vườn hai cái vườn rau rất là lớn ờ, giáp liên nhau được không giáp nhau được không được không tú dạ dạ dạ anh vườn nhà em 500 mét vuông vườn nhà anh cũng 500 mét vuông thế nhưng mà à, vì vì anh làm ăn nó thất bát thế cho nên là cứ có việc to gì ấy anh cần tiền để anh không sai được tiền anh lại bán bớt cho em một cái đường dọc theo biên giới bán bớt một phần chẳng hạn là chiều sâu là 20 mét anh bán cho em 20 mét vuông được không dạ à, thì bởi vì là bởi vì là anh cần tiền anh cần thanh khoản gấp anh cần tiền gấp cho nên là thôi giá xung quanh nó đang là 10 triệu mét vuông anh bán nhanh được cũng 9 triệu rưỡi mua không ok đó ok vậy thì cứ sau nhiều lần như vậy thì tú sẽ sở hữu số mét vuông vườn rộng lên đúng không dạ và bởi vì theo thời gian thì giá bất động sản chắc chắn sẽ tăng đúng không nào dạ đúng và một ngày đẹp trời nào đó tú sở hữu nốt cả cái phần vườn của anh tổng diện tích của em là 1.000 mét vuông và lúc đấy giá nó không còn là 10 triệu như những lần em mua lẻ của anh nữa mà có thể nó lên hai ba mươi triệu thì lúc ấy tiền của tú được nhận về sẽ là giá của mét vuông đất nhân với tổng số mét vuông đất mà tú đang có mét vuông vườn tú đang có đúng không dạ yeah. đúng rồi thế thì bây giờ cứ khi thị trường biến động giảm chúng ta có nhiều hay có ít chúng ta cứ đóng thêm vào tức là giống như anh tú là khi thắng cần tiền thắng bán giá rẻ thì anh tú có tiền cứ mua vào cứ mua vào để đấy đúng không yeah. Dạ. và chờ đến một ngày đẹp rồi nào đó rất xa trong tương lai anh tú mới hiện thực hóa cái lợi nhuận đấy bằng cách bán nó đi chẳng hạn thì anh tú thu tiền về thì chúng ta mua vào chính là chúng ta mua chứng chỉ quỹ thưa với các anh chị và các bạn thắng thì thắng thì chia sẻ nhanh như này thôi để các anh chị thấy em mua vào nó rất hay ngày 31 tháng 3 năm 2020 khi mà bắt đầu có tin Covid lan đến Việt Nam các anh chị có thể search trên Facebook của Thắng Thắng viết đúng vào ngày 31 tháng 3 bài ấy Thắng viết nó có thời gian nó có lịch sử đấy 31 tháng 3 Thắng viết mà ba bè xin lỗi ngày 30 tháng 3 thắng viết là tất cả các anh chị em tư vấn tài chính hay là khách hàng mà có sở hữu hợp đồng an thịnh đầu tư ấy, thì đến đầu tuần tới đây này lo được bao nhiêu tiền thì đóng hết vào đấy cho tôi ý của tôi là như vậy các anh chị biết ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020 VN Index của chúng ta đang từ sấp xỉ 1.001 sập xuống một phát còn 649 điểm. Anh chị nào đó mà đóng vào cái thời điểm tuần đầu tiên của tháng 4 năm đấy ngay sau cái bài khuyến cáo của Thắng thì cứ đóng một đồng ngày đấy thì bây giờ có hai đồng 6. Đóng 100 triệu ngày đấy thì bây giờ có 260 đóng 1 tỷ vào cái tuần đấy thì bây giờ có 2 tỷ 6 các anh chị hình dung không tú hình dung không dạ yeah. hôm trước anh đăng lại facebook và anh có đăng lại cả cái link của cái bài anh đã viết ngày 30 tháng 3 đấy là ngày tuyệt vời nhất trong lịch sử tính đến thời điểm này là 12 năm qua mới có một cơ hội tuyệt vời như vậy và ngay cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sự kiện ngày 17 tháng 1 sự kiện gọi là quyết Index đó cũng là ngày mua vào tuyệt vời và hôm thứ tư vừa rồi nó cũng là một cái sự kiện mua vào tuyệt vời và cứ mỗi một lần mà có thể thể mua vào với giá tốt hơn kỳ liền trước thì hầu như là đều thắng đều đăng đàn trên facebook cả đúng không thì cái đấy rất hay các anh chị nó giống như là là cái ví dụ vừa nãy thắng và anh tú chia sẻ với nhau ấy, đó là thắng cần tiền và thôi thì thị trường nó đang 10 triệu thôi thắng đang cần tiền nhanh thắng bán cho anh tú hai chục mét vuông đất với giá 9 triệu rưỡi anh tú mua không mua quá đi chứ và cứ sau nhiều lần mua như vậy thì anh tú sẽ mua được cả nghìn mét vuông đất với giá hợp lý hơn giá thị trường và đến lúc thanh khoản chẳng hạn như cái bảng Excel vừa nãy cái lúc mà anh Tú cần thanh khoản cái quỹ đầu tư này chẳng hạn là ở năm 60 tuổi đấy thì chẳng hạn đấy lúc đấy anh Tú cần thanh khoản mỗi tháng anh rút bao nhiêu tiền 100 triệu một năm anh rút tỷ 2 năm sau rút nhiều hơn năm trước 10 phần trăm cứ như thế cho đến khi 99 tuổi đáo hạn hợp đồng anh Tú mới tiêu hết có nửa nghìn tỷ thôi đúng không chính là cái giá trị cái sức mạnh vô song của lãi suất kép đó là đó là cái giá trị của đầu tư mà chúng ta là những nhà tư vấn bảo hiểm chúng ta làm ở công ty Daiichi Daiichi hiện tại đang có sản phẩm an thịnh đầu tư chúng ta đừng so sánh với sản phẩm của công ty khác các anh chị ạ bởi vì mục đích cuối cùng là gì tử vong trả bao tiền lợi nhuận đầu tư là bao nhiêu còn các sản phẩm bổ sung đi kèm thì công ty hoàn toàn có thể thay thế năm trước thẻ 630 triệu là đã rất ít rồi đúng không nhưng mà vòng đời của nó đã kết thúc công ty phải thay thẻ có giá trị cao hơn là thẻ 1 tỷ 3 năm nữa thôi cái thẻ 1 tỷ này không còn hấp dẫn nữa công ty sẽ thay bằng thẻ 2 tỷ rồi thay bằng thẻ 3 tỷ rồi thay bằng thẻ 5 tỷ trong tương lai là điều chắc chắn bởi vì lạm phát giá chi phí y tế tăng lên cái số tiền 1 tỷ nó không còn hấp dẫn nó theo thời gian công ty phải thay vấn đề là khi công ty thay thẻ mới chúng ta có còn đủ điều kiện để chúng ta tiếp cận với thẻ mới nữa hay không thì đó mới là điều quan trọng còn sản phẩm chính thì nó đi với chúng ta đặc biệt là đối với an thịnh đầu tư 99 tuổi như thế này nó đi với chúng ta chọn cuộc đời không thay thế được thì chi phí rút tiền ấy thì bởi vì nó là một kế hoạch dài hạn cho nên là trong vòng vài năm đầu chúng ta đâu có cầu mong gì đến chuyện rút tiền đâu thời gian nó có giá trị vô song vừa nãy là để đến năm 60 nhưng giả sử nếu tích lũy thêm một năm nữa thôi tức là anh Túy góp thêm anh Tú góp thêm một năm nữa đến năm 61 mới bắt đầu rút tiền câu chuyện nó không còn là 49 tỷ nữa mà nó là 58 tỷ tức là nó thêm 9 tỷ nữa các anh chị góp thêm 100 triệu để thêm một năm mới rút tiền nó tăng giá trị tài sản của các anh chị lên thêm 9 tỷ nữa cho nên thời gian các cụ nói là thời gian quý hơn vàng nó chính là chỗ này chẳng qua là các cụ nhà ta ngày xưa là học đo hán không liên quan đến toán học cho nên các cụ không diễn giải được nhưng mà từ năm đâu đó khoảng đầu thế kỷ 20 đó là khoảng năm 1900 lẻ mấy thì Albert Einstein đã nói rằng là cái công thức lãi kép là thứ kỳ diệu nhất mà con người đã từng phát minh ra và ông gọi lãi kép chính là kỳ quan thứ 8 chúng ta là những nhà tư vấn tài chính của Daiichi chúng ta đang mang giải pháp đến hàng triệu khách hàng đấy là điều tuyệt vời nhưng chúng ta bỏ qua cơ hội học sản phẩm này Chúng ta bỏ qua cơ hội hiểu sản phẩm này, chúng ta bỏ qua cơ hội để tư vấn cho khách hàng bán sản phẩm này, thì không khác nào chúng ta ngồi bên một mâm cỗ thịnh soạn đầy sơn hào hải vị, nhưng phải bưng bát cơm nguội ăn với cá mắm và dưa cả. Các anh chị hình dung không? nói như thế để nó tác động mạnh một chút nói như thế thì các anh chị lại bảo so sánh với sản phẩm cũ thì anh thắng nói thế hơi hơi quá lời thắng không có so sánh thắng muốn nói thắng muốn nhấn mạnh cái cơ hội là nếu chúng ta không sở hữu nó nếu chúng ta không đoán được nó thì quá tiếc đáng tiếc cho chính bản thân chúng ta là những nhà tư vấn và đáng tiếc luôn cả cho khách hàng cảm ơn anh tú cảm ơn à, các anh chị đi đi nếu có mặt ở đây cảm ơn các anh chị AP nếu có mặt ở đây cảm ơn các sếp nếu có ở đây cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã đồng hành cùng với Thắng cùng với anh Tú cùng với cái team uh, tâm trí tín